Xin chào tất cả anh em thì à, ngày hôm nay tôi lại tiếp tục làm cái clip để à, giới thiệu cho anh em mà anh em đi chơi tài xỉu em đi đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp ở sòng sới luôn luôn là có cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả chuẩn xác cho anh em hỗ trợ cho anh em lên đến 7 80 phần trăm độ hiệu quả anh em nhé thì cái bộ đồ chơi mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 em nhé đó thì anh em không còn xa lạ gì về cái bộ hột tài xỉu 2020 này của cơ, cơ sở bên tôi nữa đúng không ạ thì khi anh em đi chơi ở sòng sới thì cái bộ hột này nó sẽ đi cho anh em cái tỷ lệ đi đều 5 năm chén tài chén xỉu của anh em nhé đó và khi anh em sở hữu cái bộ hột này thì anh em cũng có thể lắc được giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình khi nào nhận được hột thì ờ, bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc này của bên cơ sở bên tôi cái bộ hột này và cái cách lắc là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi nha anh em nhé đó, thì bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích nên là anh em cực kỳ là yên tâm khi đi chơi ở sòng sới đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em về phần tăng tích của cái bộ tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận cùng với tôi rồi đèn cho anh em đó đúng không ạ hột cực kỳ là trong anh em nhé rất là trong đúng không ạ nước muối thì nổi đúng anh em bộ hột nổi cực kỳ là đều anh em nhé đó, không bị nặng về mặt nào cả đó, thì khi anh em vớt hột thì anh em rửa qua bằng nước này để tránh tình trạng rằng là cái nước muối nó bám vào kẽ hột nó làm cho cái bộ hột của anh em nó sẽ bị nặng đúng không ạ lắc nó không đi đúng theo cái tỷ lệ mà bên cơ sở bên tôi đã làm vào cái bộ hột tài xỉu 2020 này đúng không? nâm châm hoàn toàn là không hít đúng không ạ nắp chén dĩa là nắp chén dĩa chợ anh em nhé nâm châm hít rất khỏe đúng không anh em đó, vâng, thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ chính cái tỷ lệ chính, chính xác của cái bộ hột tài xỉu 2020 này cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé Đó. bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu 2020 này tài đúng không ạ 356 đúng không anh em chén này 7 đến 80 phần trăm nó sẽ là xỉu anh em nhé đó đúng không ạ xỉu đúng không anh em tiếp tục tài luôn đúng không anh em 516 đúng không ạ xuống xỉu luôn đúng không anh em bộ hột đi cực kỳ là đều cho anh em em nhé đó lên tài đúng không ạ cực kỳ là hiệu quả và chính xác đó xuống xỉu luôn đúng không anh em 145 đúng không ạ đó, lên tài đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái à, tỷ lệ đi đều của cái bộ tài xỉu 2020 này và bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi để tôi test cho anh em anh em nhé xỉu đúng không anh em 134 thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em này vẫn là xỉu đúng không ạ 144 anh em nhé vẫn tiếp tục là xỉu 122 đúng không ạ vẫn là xỉu tiếp 125 đúng không ạ đó đúng không anh em 234 tiếp tục là xỉu em nhé hai ba năm đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ lên tài và giữ tài cho anh em thêm vài ba chén nữa anh em nhé để anh em cảm nhận cùng với tôi đó lên tài luôn đúng không anh em 336 đúng không ạ 456 tiếp tục vẫn là tài anh em nhé đó ba năm sáu đúng không anh em ba ba năm đúng không ạ đó 662 đúng không ạ test cho anh em chén cuối cùng anh em nhé đó thì chén này nó xuống xỉu này anh em thì coi như là nó là chén phản anh em nhé thì anh em cũng đã biết được rằng là những cái chén phản của cái bộ hột tài xỉu 2020 cũng như những cái bộ hột và cái bộ đồ chơi ở sòng sới của anh em thì không có cái bộ đồ chơi nào hoàn toàn chính xác 100% anh em nhé thì nó vẫn phải có chén phản của nó anh em nhé thì anh em đen thì anh em sẽ phải chịu như chén phản như thế này anh em nhé thì ngoài bộ hồ tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều loại đồ chơi chuyên về tài xỉu bịp bầu cua bịp tất cả các loại đồ chơi chuyên về dòng bịp anh em nhé thì anh em có nhu cầu anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em ở gần cơ sở có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi cơ sở tôi ở bến xe miền Tây để anh em được mua hàng test hàng trực tiếp còn những anh em ở xa thì tôi sẽ gửi xe gửi bưu điện về tận nơi cho anh em khi nhận được hàng thì anh em thanh toán giúp tôi đó thì anh em đang xem video hãy đăng ký cái kênh của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về ờ, dòng đồ chơi uh, tài xỉu bịp bầu cục bịp mới nhất 2020 mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em chọn lựa